hello cả nhà hôm qua còn bị lỗ lai cả nhà rồi à, ờ, ờ, sáng cà phê định à, vô vừa vô rồi nạp lên điểm rồi luôn đó chuẩn bị bán thiện vợ điện kêu về có một chuyện rồi nghỉ luôn giờ này mới rảnh đi chơi được hôm qua bị lỗ lỗ ít nha cả nhà lỗ một triệu chung là bữa giờ mình cũng còn rồi bữa chơi lại tới giờ nha không phải ờ, giờ mà lời nha cái này thì ờ, lâu dài thì khó lời lắm thì ờ, mấy anh thọ ăn thì ok không chết con gì luôn gì ghê vậy?